Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech88 Không biết trong số các bạn đang xem video này bạn nào đã từng đắn đo suy nghĩ xem là nên chọn Mac OS hay là Windows hay chưa? Nếu như chưa thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn bài phân tích những điểm khác nhau cơ bản giữa Mac OS và Windows các bạn nhé. Anh editor ơi, intro nào! Khác biệt đầu tiên nằm ở sự phân mảnh. Nếu như các bạn đam mê công nghệ và tìm hiểu nhiều về máy tính thì sẽ đều biết rằng Mac OS hay là Windows là hai hệ điều hành khác biệt hoàn toàn. Mac OS được Apple tạo ra để cài đặt trên các thiết bị của chính họ sản xuất như là MacBook, iMac, Mac Pro, còn Windows được Microsoft sản xuất ra để bán lại cho các hãng sản xuất laptop khác như là Dell hay là HP, Asus Chính điều này đã tạo nên sự phân mảnh trong chính hệ điều hành của Win. Nghe nói thì có vẻ trừu tượng một chút, nhưng bây giờ thì mình sẽ phân tích thật kỹ để các bạn có thể hiểu được bản chất của vấn đề này nhé. Các hãng sản xuất laptop sẽ đặt mua hệ điều hành từ Microsoft với số lượng lớn. Tuy nhiên, không phải chỉ đặt mua rồi cài trên máy. Thay vào đó, họ sẽ đem về và bổ sung thêm một vài tính năng khác vào bản nguyên này. Sau đó mới cài hàng loạt lên các thiết bị của họ. Vậy sự phân mảnh này xuất phát từ đâu? Đó chính là bắt nguồn từ việc mỗi hãng sản xuất khác nhau họ có những tinh chỉnh nhất định để làm sao cho phù hợp với sản phẩm của họ. Nếu như các bạn mua một chiếc laptop về, active máy lên thì sẽ thấy hàng tá những ứng dụng dâu ria không cần thiết. Mỗi hãng laptop sẽ cài những ứng dụng khác nhau và dường như không có ông nào giống ông nào cả. Một ví dụ mô phỏng để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Hãy nhìn qua hệ điều hành Android được Google sản xuất ra để bán cho các hãng điện thoại mỗi hãng mang về tinh chỉnh sao cho phù hợp với cấu trúc phần cứng của máy. Nên vì thế mà hiếm thấy các điện thoại Android nào khác nhau mà nhà sản xuất lại có cùng giao diện, cùng tính năng ngoại trừ Google Pixel được trang bị Android thuần. Còn đối với Apple sẽ chẳng có một sự phân mảnh nào như trên Windows bởi vì hệ điều hành của họ là mã nguồn đóng và được sản xuất ra để cài lên các thiết bị của họ. Chính vì vậy mà macOS luôn được đánh giá rất cao về khả năng đồng bộ hóa cũng như là tính ổn định về lâu dài. Thực tế đã chứng minh rằng macOS có khả năng bảo mật tốt hơn đáng kể so với Windows và hệ điều hành của Apple được tối ưu tuyệt đối cho các sản phẩm công nghệ họ sản xuất ra. Điểm khác biệt thứ hai nằm ở giao diện sử dụng. macOS có giao diện sử dụng dễ và trực quan hơn Windows khá là nhiều. Đấy là quan điểm của cá nhân mình, không biết các bạn có cùng quan điểm với mình hay không? Chứ từ xưa đến nay mình chưa bao giờ thích giao diện làm việc của Windows bởi vì à, mình cảm thấy là nhìn nó rối mắt và không trực quan. Bây giờ trên thế hệ Win 10, giao diện đã được cải tiến rất là nhiều rồi. Chứ quay trở lại cái thời mà chúng ta còn dùng Win XP hay là Win 7, giao diện thực sự không thể nào yêu thương được, nhìn nó quê một cục thực sự ấy. Tuy nhiên thì mỗi người sẽ có một con mắt thẩm mỹ khác nhau và không thể chê cái này xấu, cái này đẹp ờ, vì cái đẹp phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của từng người. Thứ ba, đó là điểm khác nhau về khả năng đồng bộ hóa với hệ sinh thái. Nếu như đem so sánh một hệ sinh thái của Apple với sinh thái của Microsoft thì chắc chắn là Microsoft không thể có cửa để so sánh được với Apple rồi bởi vì họ chỉ sản xuất hệ điều hành và một số mẫu máy tính Surface chứ không có hàng tá các thiết bị giống như là Apple đang làm. Nói về khả năng đồng bộ hóa giữa các sản phẩm của một hãng công nghệ, chắc chắn rằng Apple đang giữ một vị trí số 1, sau đó là đến một số hãng như là Xiaomi. Apple từ lâu đã quá nổi tiếng với iCloud. Nhắc đến iCloud là nhắc đến sự bảo mật và nó cũng chính là trung gian kết nối giữa các thiết bị iOS, watchOS, macOS mình nói như thế này thì các bạn à, sẽ bảo là mình cuồng Apple rồi chém gió này nọ. Nhưng mà nếu như các bạn đang dùng iPhone, MacBook hay là cả Apple Watch thì sẽ cảm nhận được chúng đồng bộ với nhau mạnh mẽ đến như thế nào. Thứ tư là về tính ổn định lâu dài. Theo các bạn, đâu là hệ điều hành có tính ổn định nhất là Windows hay là MacBook ạ? Nghe có vẻ khó trả lời nhỉ? Nhưng mà các bạn cứ trả lời cho mình câu hỏi này thì các bạn sẽ biết được đáp án của câu hỏi bên trên. Đố các bạn, hệ điều hành nào mà chúng thường xuyên nhiễm virus, thường xuyên thiếu driver? Chắc là mọi người đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Đúng là như vậy, Windows luôn bị coi là hệ điều hành kém ổn định và hay gặp lỗi vặt như là nhiễm virus, nhiều file giáp. Chính vì thế mà Việt Nam hiện nay có rất nhiều thanh niên đi cải nguyên dạng. Còn trên Mac OS, thực sự là rất khó để bắt gặp trường hợp nào máy bị lỗi phần mềm và dường như là không có vì nó là mã nguồn đóng thì lấy đâu ra khe hở mà có thể nhiễm mấy con virus vớ vẩn như vậy. Khác biệt cuối cùng nằm ở độ phổ biến của hai hệ điều hành. Một nghịch lý rằng macOS tốt hơn so với Win, nhưng số lượng người sử dụng macOS thì lại ít hơn so với Win. Nguyên nhân đến từ à, nhiều phía, nhưng theo cá nhân mình có 3 yếu tố chính dẫn đến điều này. Thứ nhất là Windows ra đời trước macOS nên đã chiếm lĩnh được thị trường người sử dụng đông đảo Thứ hai, Windows được bán rộng rãi cho các hãng tên tuổi trong ngành công nghiệp sản xuất máy tính như là Dell, HP hay là Asus. Thứ ba, nguyên nhân cốt lõi chính là các thiết bị máy chạy Mac OS được bán ra với một mức giá khá là cao, do đó khó có thể tiếp cận đối với những người có mức thu nhập trung bình. Như vậy thì vừa rồi mình đã tổng kết lại năm sự khác biệt cơ bản nhất giữa Mac OS và Windows. Vậy còn các bạn, các bạn có biết sự khác biệt nào giữa hai hệ điều hành này? Ờ, vui lòng comment để chúng ta có thể trao đổi, chia sẻ và thảo luận với nhau các bạn nhé. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.